mình sẽ nói ờ, một số cái thiết bị mà anh em hay sử dụng nhiều thôi còn mà nói miên man thì nó nhiều nhiều thiết bị ấy. thì cái video nó dài quá thì chắc là sẽ nói ờ, giá cả về CJ thì nói về uh, con 3000 và con uh, 900X2 uh, XDJ thì nói về XZ rồi là rồi x3 rồi 2 và rr là những con thông dụng và đến đông thì sẽ nói con uh, RAM 4 Prim 2 uh, Prim Go Numax sẽ nói về con uh, Numax Mix Extreme Pro nó cũng là chơi à, USB vừa mới ra khoảng 2 tháng và con uh, DJ đây chúng nó thì con uh, có nhiều con đó. nhiều con một nghìn này con uh, uh, DDJ RX này để con à, SX3, X2 nhưng mà mình sẽ nói những con à, mà anh em hay dùng và những con phổ thông của Pioneer như là DJ400 thì chắc anh em hay quan tâm giá những con kiểu mình vừa nêu hoặc là Numax để có thêm mấy cái con anh em hay mua bị platinum um, fx bây giờ nó ra cái bản màu bạc là bản se thì uh, đầu bảng có thể nói là đến cái cặp CJ và bây giờ những cái uh, club lớn của Việt Nam hoặc trên thế giới đều đang dùng cái con uh, CJ 3000 thì cái giá này là giá dựa trên cái giá đại lý và giá của giá hàng chính hãng của công ty Bảo Dương là công ty chuyên phân phối thiết bị về DJ Pioneer tại Việt Nam mà có trụ sở thành phố Hồ Chí Minh thì nếu mà anh em mà mà hành khách tay có thể giá rẻ hơn cái con 3.000 này nó có giá trị khoảng đâu đó 60 triệu một chiếc nhé nghĩa là một cặp nó khoảng 120 triệu một cặp 20 triệu thì thường ở trong club thì dùng khoảng 4 đầu người ta còn dùng sơ cua và đi kèm với cả chi DJ thì phải còn cái mixer mixer thì các club các con ba Việt Nam hay ghép ấy. thường là con DJM 900 x 2 thì nó cũng đâu đó khoảng 56 57 triệu là con uh, mixer 2000 Nexus thì nó khoảng 51 triệu nghĩa là quanh quẩn hai cái một cặp đầu 3.000 một cái mixer thì nó đã rơi vào khoảng 150 triệu cho một cái bộ đấy mới cái giá như thế thì thì chỉ có con ba anh mua thôi còn à, anh em mà chơi ở nhà thì chắc là cũng ít điều kiện kinh tế để mà đụng đến cái cặp này ngoài cái con CJ à, 3000 thì à, Pioneer còn những cái mẫu như là 2000 Nexus 2 thì cái giá nó cũng cao phải giá nó ở Việt Nam rơi khoảng trên 50 triệu thì nó chỉ kém khoảng 10 triệu so với con 3000 à, thôi trước khi lên đời con 3000 thì các club người ta đều dùng con 2000 Nexus 2 và cái con uh, 900 Nixon thì nó cũng rơi vào hơn 30 triệu một đầu nghĩa là một cặp nó phải rơi khoảng gần 70 triệu chưa kể mixer và cái con nhỏ hơn là con uh, à, 1000MK2 thì con này ít nó ít thông dụng và ít người biết đến thì nó rơi khoảng 32 triệu và con uh, XJ700 là con này nó nhỏ nhỏ giống như con 350 à, ngày xưa ấy nhưng mâm nó cũng nhỏ nó không có thông số trên mặt mâm như con 1000 MK2 hay là con uh, 900 Nixert ấy thì nó có cái thông số hiển thị trên mặt mâm nhưng mà ba con này thì nó đều có sóng ở trên màn hình hết màn hình thì to nhỏ tùy con tiếp theo thì là chuyển sang XDJ thì không thể không nhắc đến con uh, à, RX3 mới ra mắt của Pioneer con này thì cái giá thời điểm mới ra mắt mà nó về Việt Nam ấy trước tháng 1 năm 2022 là theo hãng ấy, Pioneer tại Việt Nam là công ty Bảo Dương ấy, thì bán 50 triệu 800 nhưng thời điểm cận kề Tết uh, à, 22 này thì thấy đại lý đều lên giá thành 51 triệu 200 chắc là do vận chuyển rồi là phí hải quan này nọ tết nó tăng con này thì là của Pioneer nó ra mắt thì như đã biết thì màn hình nó 10 inch cảm ứng mình không, không nhắc lại sau cái con RX3 thì là con uh, RX2 RX2 thì là bây giờ thành uh, ít hot hơn so với RX3 sau khi RX3 ra mắt nhưng mấy con rake 3 này thì ờ, giá vẫn tương đối cao không không phải rẻ mọi người cứ bảo là nó rake 3 ra mắt thì là rake 2 rẻ hơn nhưng mình thấy vẫn giá khoảng đâu đó khoảng 40 triệu có chỗ thì trên 40 triệu là cũng không phải thấp và một cái con nữa mà trước khi Drake ờ, 3 ra mắt ấy, là nó có ra mắt nhưng mà con này nghĩ là không không thành công được như ờ, không bùng nổ lên số được nhiều rấy hai hay là rấy hoặc là rấy ba bây giờ vì nó dạng giờ giờ gương nó bốn bốn like mà bốn like thì nó phải to nó to thì cầm đi rất là nặng mà các cái cờ lắp thì người ta lại không dùng cái dây mấy rồi hay dùng CD dây chủ yếu là cho những bạn dùng ở nhà hoặc là những cái lao nhỏ những cái bắp nhỏ mình đang muốn nói đến là con XZ con XZ này giá bán ở Việt Nam ở cái thời điểm mà tháng 1 năm 22 là 65 triệu 900 tùy chỗ chỗ rẻ được mấy trăm và một con nữa mà trong cái dòng XDJ thì không thể không nhắc đến là con XDJR giá ở cái thời điểm con này thì nó vẫn chơi 2 USB mọi người biết rồi màn hình nhỏ hơn khoảng 6 5 6 inch và cái effect của nó thì à, ít hơn có ba cái effect thôi ở ờ, cái phần tới mình sẽ nói đến giá của cái con à, các cái thiết bị của Đền Nông cũng như là Numax hoặc là một số em của Tractor thì à, cái video nói về cái giá sản phẩm hôm nay xin được tạm dừng ở đây Trước khi kết thúc video xin mọi người một cái ờ, đăng ký kênh, một cái share và một cái like và comment. Mình có động lực mình làm nhiều video tiếp theo. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần tới.